Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì chúng mình đã có thể có mặt ở đây cùng với chị chưa? Nhưng mà hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt cùng với các em ở trong phần phát trực tiếp này rồi đấy. Các em thân mến, kỳ thi vào 10 sắp diễn ra và đây sẽ là một cái thời điểm mà chị tin rằng là các bạn học sinh 2K8, các bạn lớp 9 sẽ dành rất nhiều thời gian để chúng mình có thể ôn tập lại những cái phần kiến thức trọng tâm, đúng không ạ? Không biết là bây giờ thì các bạn đã ôn tập đến đâu rồi? Không biết bây giờ thì các em đã ôn tập đến đâu rồi? Và ngày hôm nay thì chị Hiên sẽ lại tiếp tục tiến trình ôn tập với các bạn. Không biết là bây giờ thì à, theo cái phỏng đoán của các bạn thì các bạn nghĩ rằng là đề thi của tỉnh các bạn năm nay sẽ vào uh, bài nào ạ? Sẽ vào tác phẩm nào? Sẽ vào phần văn bản nào ạ? Chúng mình sẽ cùng lựa chọn một cái văn bản mà các bạn vote nhiều nhất trong ngày hôm nay để chúng mình cùng với nhau chia sẻ lại về nội dung kiến thức với mục tiêu sau buổi ngày hôm nay các bạn sẽ nắm được nội dung kiến thức của tác phẩm đó nhé. Ok không ạ? Chúng mình ơi, chúng mình đã có mặt ở đây chưa ạ? Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Chúng mình đã ôn hết toàn bộ các tác phẩm rồi đúng không? Nhưng mà chị thì chị tin rằng là cái việc ôn tập lại trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng nhá. Bởi vì là chúng ta cũng biết là học kiến thức nền ấy cũng có đôi khi là chúng ta sẽ kỹ kiểu như là bị bị rơi rớt kiến thức nền. Nên là nếu như có được một cái tiến trình mà ôn tập lại toàn bộ những cái phần kiến thức đó để chúng mình khắc sâu nhất có thể trước khi bước vào phòng thi thì chị tin rằng đấy cũng là một trong những cái cơ hội rất là tốt để bản thân các bạn có thể được không ạ? Để bản thân các bạn có thể chủ động À, để bản thân các em có thể chủ động gọi là gì ạ để chúng mình có thể chủ động à, tăng cường thêm những cái phần kiến thức củng cố lại những cái phần kiến thức và chuẩn bị sẵn sàng nhất cho cái kỳ thi sắp tới nhá à được không nào trường em giang nghị luận văn học mà em không biết trọng tâm bài nào à ok Thế thì các bạn có thể ở đây ngày hôm nay như chị đã nói, chị sẽ chia sẻ về một cái tác phẩm, về một cái phần văn bản mà được các bạn vote nhiều nhất, được các bạn bình chọn nhiều nhất nhé. Ví dụ như nếu như các bạn muốn chia sẻ về nói với con của nhà thơ Y Phương chẳng hạn, thì các bạn sẽ bình luận là nói với con của Y Phương. Nếu như các bạn muốn chia sẻ về viếng lăng bác của Viễn Phương chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ comment là em muốn chị chia sẻ về viếng lăng bác của nhà thơ Viễn Phương, đúng không ạ? Hay là ví dụ nếu các bạn muốn tìm hiểu về sang thu của hữu thỉnh thì các bạn cũng sẽ để lại cái phần nội dung kiến thức đó ở đây bởi vì các em đều biết rằng là cái phần nội dung kiến thức này là một cái phần nội dung kiến thức hết sức quan trọng với chúng ta đúng không nào? Nào, vậy nên là trước tiên là chúng mình sẽ cùng dành thêm 1-2 phút nữa để các bạn có thể lựa chọn cái tác phẩm mà các bạn mong muốn à, được đồng hành cùng với nhau trong ngày hôm nay nha. Ok không nào? À, có bạn Yến Nhi nói với con, nói với con, nói với con. <laughs> Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải này. Rồi, các bạn muốn tìm hiểu thêm về bài gì nữa không nào? Các bạn muốn tìm hiểu sang thu này, mỗi người một lựa chọn rồi. Nhưng mà như chị đã nói là chị sẽ để xem cái cái số lượng bầu chọn nhiều nhất nhá. Ok chưa ạ? Chị sẽ lựa chọn cái gì ạ? À chị sẽ lựa chọn cái cái sự bầu chọn nhiều nhất của các bạn. Được không nào? Nhá chị sẽ lựa chọn cái bầu chọn nhiều nhất của các em. Được không ạ? À? Để chúng mình sẽ cùng với nhau chia sẻ về cái nội dung kiến thức trong ngày hôm nay các em nhé. Được không nào? Ok không ạ? À? Vậy nên nếu như các bạn muốn chia sẻ về tác phẩm gì thì các em có thể để lại cái phần comment của các bạn tại đây để chị Hiên có thể đọc nhé. À, đoàn thuyền đánh cá, hình như là mùa xuân nho nhỏ và nói với con của Y Phương đang chiếm cái cái tỷ lệ trao đổi rất là lớn đấy. Thế nên là có lẽ là chị sẽ chia sẻ về bài đó nhá Các em ơi, ở đây chị Hiên có một cái tập tài liệu rất là xịn Đây là một cái tập tài liệu mà trình bày kiến thức siêu đầy đủ Về các tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 9 Các bạn có tò mò về cái tập tài liệu này không ạ? Các em có thể nhìn thấy là mình sẽ học cực kỳ dễ dàng Đó, về tác giả tác phẩm này đó, về những cái phần mở bài này, cách viết mở bài mở đoạn này Và phân tích từng đoạn các em ạ cái này chị nghĩ rằng đây là một cái cái cuốn tài liệu mà có lẽ là bất cứ bạn nào cũng cần đầy đủ hết các tác phẩm luôn các em nhé đầy đủ hết các tác phẩm luôn các em có muốn tìm hiểu về cái cách sở hữu cuốn này không Ok, chị sẽ mở đến nói với con của nhà thơ Y Phương nhá ui trời ơi, đầy đủ các tác phẩm luôn đây này Mà học rất là dễ luôn Được không ạ? À? Học rất là dễ luôn Đây là sang thu của Hữu Thình này Chị sẽ mở đến đúng nói với con của nhà thơ Y Phương nhá Ok chưa ạ? Đây rồi. Nói với con của nhà thơ Y Phương. À các bạn ơi, đây là cái cuốn tài liệu mà các bạn sẽ được tặng miễn phí khi mà các em đăng ký khóa học chạy văn cùng với học văn chị Hiên. Khóa học chạy văn là một cái khóa học sẽ bao gồm 20 buổi. Chúng mình sẽ khai giảng vào giữa tháng 4 này. Và ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc ưu đãi ạ. Chị biết là ở đây có nhiều bạn thì chưa biết tới khóa học chạy văn. Vậy nên nếu như các bạn muốn chúng ta có một cái khóa học để ôn lại thứ nhất toàn bộ kiến thức các tác phẩm, các văn bản lớp 9. Thứ hai, phương pháp làm đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Thứ ba, luyện thêm một số đề và có cái thời gian để như chị nói là tút lại toàn bộ các kiến thức về văn bản, về đọc hiểu, về nghị luận xã hội Thì các em có thể chủ động đăng ký khóa học chạy văn này nhá Khi đăng ký khóa học này, các bạn sẽ các bạn sẽ có thể nhận miễn phí cái cuốn tài liệu này Được không ạ? Các bạn sẽ nhận miễn phí cuốn tài liệu này các bạn nhé Đây là món quà dành riêng cho các bạn đăng ký khóa học chạy văn Và chị nhắc lại Kết thúc ngày mùng 8 tháng 4 tức là ngày hôm nay thì khóa học chạy văn sẽ chính thức kết thúc cái ưu đãi vàng dành cho chúng mình một cái mức giảm học phí rất là lớn vậy nên nếu như mà bạn nào chưa biết về khóa chạy văn thì chị nghĩ là các em nên dành một chút thời gian để tìm hiểu về một cái khóa học năm vừa rồi thành tích rất là ổn áp đối với các anh chị 2K7 tham gia trong khóa học đó Vậy nên nếu như các em mà có thể có cái thời gian tham gia cùng với chị trong cái khóa chạy đó thì các em có thể tìm hiểu nhá. Hãy nhớ là chỉ duy nhất ngày hôm nay còn lại khoảng tầm 3 tiếng nữa thôi là sẽ chính thức đóng cái ưu đãi về khóa học rồi. Được không ạ? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với bài thơ nói với con của nhà thơ Y Phương. Cái tài liệu chị đang sử dụng ở đây chính là tài liệu của khóa chạy văn các bạn nhé. Rồi ạ, à, bây giờ chúng ta sẽ có này Nói với con của nhà thơ Y Phương Bao giờ cũng thế Ở trong cái phần khái quát chung đầu tiên Thì chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu những thông tin về tác giả và tác phẩm Đương nhiên đây không phải là cái lượng kiến thức trọng tâm nhất Thế nhưng các em cũng biết rồi đấy Đối với những cái câu hỏi về phần đọc hiểu của các bạn Thì cũng có khả năng những có những tỉnh là vẫn ra vào là gì ạ? Hỏi những cái câu hỏi đọc hiểu về cái văn bản trong sách giáo khoa. Nên là thành ra những cái thông tin này là chúng ta cũng phải nắm được. Bên cạnh đó, các bạn mà đang viết theo một cái hình thức đó là bài văn thì đương nhiên là cái thông tin này cũng là cái thông tin mà các bạn cần phải nắm được. Ok chưa ạ? Thì các em sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ có này, trước tiên là tác giả Y Phương. Tên khai sinh là Hứa Vĩnh Phước sinh năm 1948, người dân tộc Tày, quê ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Sự nghiệp sáng tác, thơ của Y Phương thể hiện tâm hồn chân thật, mạnh mẽ, trong sáng, gì ạ? À, cách tư duy giàu hình ảnh của người miền núi. Đúng không ạ? Cách tư duy giàu hình ảnh của người miền núi. Và gì nữa đây? À, giàu cái chất suy tư, trải nghiệm. Phải không ạ? Giàu chất, giàu chất suy tư, trải nghiệm và lẽ sống và đạo lý làm người. Thơ của Y Phương thì như một bức tranh thổ cẩm đan dệt nhiều màu sắc khác nhau. Các bạn chú ý giúp cho chị là nhà thơ Y Phương thì đã mất vào năm 2022 rồi. Và cụ thể là ngày mùng 9 tháng 2 năm 2022 các em nhá. Thì đấy là cái thông tin mà chị cung cấp cho các bạn. Được không nào? Một đây là những cái thông tin cung cấp cho các bạn về nhà thơ Y Phương. Nói về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này thì các bạn sẽ nhớ giúp cho chị cái mốc thời gian quan trọng nhất. Đó chính là bài thơ này thì được viết vào năm 1980 các em nhé. Và đương nhiên là khi mà chúng ta nhắc tới một cái năm nào đó trong hoàn cảnh trắng sáng tác Thì ngay lập tức chúng ta sẽ nhớ tới cái gì ạ? Chúng ta sẽ nhớ tới bối cảnh đất nước lúc bấy giờ Hãy nhớ nhá, chúng ta sẽ nhớ đến bối cảnh đất nước lúc bấy giờ các bạn có thể thấy đó là gì đây? Đó là cái thời điểm mà đất nước ta gặp vô vàn khó khăn. Đó là cái thời kỳ mà cả nước mới thoát ra được khỏi cuộc chiến tranh chống Mỹ lâu dài và gian khổ. Và lúc bấy giờ, giống như một người mới ốm dậy, xã hội khi ấy bắt đầu xuất hiện người tốt, kẻ xấu để tranh giành sự sống. Thực ra, theo tôi, không có con người xấu mà chỉ có những tính xấu như trộm cắp, tham nhũng, lừa đảo, sự dối trá. Ta phải biến những cái xấu ấy thành phân để bón cho cây cối và làm giàu cho đất cát. Cả xã hội lúc bấy giờ đang hối hả gấp cáp kiếm tìm tiền bạc, muốn sống đàng hoàng như một con người. Tôi nghĩ phải bám vào văn hóa, phải tin vào những giá trị tích cực vĩnh cửu của văn hóa. Chính vì thế, qua bài thơ ấy, tôi muốn nói rằng Chúng ta phải vượt qua sự ngặt nghèo đói khổ bằng văn hóa. Các em ơi, đây là những cái chia sẻ của nhà thơ Y Phương về bài thơ nói với con của mình các bạn nhé. Các bạn chú ý giúp cho chị ạ. Chúng ta có thể dùng những cái phần này chính tác giả đã chia sẻ về cái bài thơ đó, về cái hoàn cảnh lúc đó, về cái bối cảnh lúc đấy. Rất là hay, đúng không ạ? Và chị tin rằng là gì? À, chị tin rằng là à, các bạn hoàn toàn có thể gì ạ các bạn hoàn toàn có thể chủ động đưa những cái dẫn dắt đó trở thành những cái phần dẫn dắt trở thành cái phần diễn đạt trong cái phần bài viết của mình ok chưa nào rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến một cái hoàn cảnh cụ thể hơn nhé có thể thấy là gì ạ nói về cái hoàn cảnh cụ thể của việc ra đời bài thơ này thì vợ chồng nhà thơ sinh cô con gái đầu lòng vào giữa năm 1979 và bài thơ Nói với con của tác giả Y Phương thì được viết vào năm 1980 với nhan đề là Nói với con. Và với cái nhan đề này thì các bạn cũng đã thấy rằng đó là một cái lời tâm sự của nhà thơ nói với đứa con gái đầu lòng của mình. Tâm sự với con còn là tâm sự với chính mình và gửi gắm một cái điều đó chính là gì ạ? Hãy biết giữ lấy cái tâm trong sáng mà làm người. Và bài thơ thì được trích trong tập thơ Việt Nam, đúng không ạ? Một cái tác phẩm giai trong cái giai đoạn ra đời trong cái giai đoạn từ năm 1945 cho đến năm 1985 các em nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Thì đấy là những cái thông tin đầu tiên. Các em ơi, khi mà các em ví dụ phân tích thơ ấy thì các bạn sẽ thường để ý tới cái gì? Ở đây khi mà phân tích thơ thì các em có thường để ý đến bố cục không ạ? Các bạn có thường để ý đến bố cục không ạ? Chị Hiên cho rằng là khi phân tích thơ thì một trong những cái điều cực kỳ quan trọng của chúng ta đó chính là chúng ta cần phải để ý đến bố cục của tác phẩm. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể thấy là gì? À, ở đây chúng ta có thể thấy là chúng ta cũng sẽ chú ý đến bố cục của bài thơ này. Các em nhé. Chúng ta sẽ chú ý tới cái bố cục của bài thơ này. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, chị đã chia rất là rõ ràng và khoa học cho các bạn về bố cục của bài thơ này. Được không nào? Đó là phần thứ nhất. Cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng Đã nói rồi Đây là một cái lời gì ạ? Một cái lời của người cha Nói với người con Một cái tâm sự của cha với con Thế nhưng nhìn theo một cái góc độ khác thì đó cũng chính là cái lời tâm sự của tác giả với chính mình. Đó là hãy biết giữ lấy cái tâm trong sáng mà làm người. Được không ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Ở đây chúng ta sẽ có đó là chia bố cục ra thành ba phần các em nhá. Cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Cha nói với con về phẩm chất cao đẹp của người đồng mình, về những truyền thống tốt đẹp của quê hương và thứ ba đó là lời nhắn nhủ của cha cha mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống của quê hương của dân tộc được không ạ? Thế thì các bạn ơi, đấy là cái phần nội dung mà chúng ta sẽ chú ý nhá. Đây này, có nhiều bạn còn đang muốn là chị Hiên chia sẻ về Kiều đây này. Các bạn ơi, chị nhắc lại nhá, cái tài liệu mà chị đang sử dụng ở đây cùng với các bạn, đó là tài liệu của khóa chạy văn. Khóa học này thì sẽ khai giảng vào giữa tháng 4 và phù hợp cho tất cả các bạn học sinh lớp 9, kể cả là chưa có kiến thức hay đã có kiến thức. Đối với những bạn chưa có kiến thức, chúng ta học cái tác phẩm, chúng ta học cái khóa học này để trong 20 buổi học túc lại toàn bộ kiến thức cùng với chị. Những bạn đã có kiến thức rồi, học lại 20 buổi này để cùng làm gì ạ? Để các bạn có thể gì ạ? Tốt lại kiến thức, ôn lại thêm một lần nữa cho mình nắm chắc hơn về tất cả những cái kiến thức tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 9 cũng như là phương pháp đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Vậy nên hãy có thể dành một chút thời gian tham khảo bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng chúng ta được ưu đãi học phí cho khóa học này rồi Ok không ạ? À, tập tài liệu 99K có tài liệu chi tiết như khóa chạy văn không chị? Ừ, tài liệu 99K thì sẽ là bộ về tác phẩm nhá như Quỳnh nhá. Ở trong tài liệu ừ, tài liệu khóa chạy văn này thì còn có cả phần phương pháp nữa. Bổ sung thêm một chút phần phương pháp nữa như Quỳnh ạ. Thì em nếu mà có thể thì em có thể tham khảo thêm khóa chạy văn để có thể nhận được cái cuốn này miễn phí nhá. Đây sẽ là cái cuốn miễn phí dành tặng cho các bạn đây ạ. Được không nào? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tiếp tục nhá. Ví dụ chúng ta có một cái mở bài đây là một cái phần dẫn dắt mà chúng ta có thể sử dụng cho nhiều đề khác nhau về bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương. Được không ạ? Như một bức tranh thổ cầm đan dệt nhiều màu sắc. Thơ Y Phương vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa đem đến những triết lý sâu xa. Đó là những ấn tượng của bạn đọc về hồn thơ Y Phương, người con dân tộc Tài rất mực tài hoa và luôn chân thật trong từng con chữ sáng tác Tất cả những vẻ đẹp ấy ta đều có thể tìm thấy trong bài thơ nói với con. Một bài thơ tiêu biểu của Y Phương, mượn lời người cha nói với người con, bài thơ đã gửi gắm nhiều điều về tình cảm gia đình và tình yêu quê hương, truyền thống dân tộc. Sau đó thì chúng ta có thể dùng cái phần dẫn dắt này để làm gì nhỉ? Để các bạn nêu ra cái vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận ở đây có thể là đoạn 1, lời của cha nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Cũng có thể là phần thứ hai, cha nói với con về phẩm chất cao đẹp của người đồng mình, về những truyền thống tốt đẹp của quê hương. Cũng có thể là phần số 3, lời nhắn nhủ của cha, cha mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống của quê hương dân tộc. Đấy thì đấy sẽ là những cái nội dung mà các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Ok chưa nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đến với cái phần phân tích theo bố cục 3 phần mà chị đã đưa ra cùng với các bạn nhá Ở đây chúng ta có khổ một này. Đó, trình bày rất khoa học. Khổ một trích thơ sau đó bắt đầu phân tích Trong phân tích thơ thì lại chia bố cục nhỏ hơn Chứ không phải là tôi vứt cả một cái đoạn thơ dài ơi là dài ra đó đâu ạ Các bạn hãy chú ý giúp chị nhá Không phải là tôi gì ạ Tôi vứt một cái gì ạ Tôi vứt một cái đoạn dài ơi là dài ra để phân tích đâu Mà tôi sẽ lại còn chia nhỏ tiếp Đấy chính là một trong những cái lưu ý rất quan trọng khi chúng mình phân tích thơ đấy các em ạ Thế thì ở đây chúng mình sẽ cùng xem nhá Chúng ta có đoạn thơ này Chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ Một bước chạm tiếng nói Hai bước tới tiếng cười Người đồng mình yêu lắm con ơi Đan lờ cài nan hoa Vách nhà ken câu hát Rừng cho hoa Con đường cho những tấm lòng Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời Được không ạ? Thế thì ở đây chị Hiên chia là 4 câu, 4, 5 câu và hai câu đây, nội dung chị sẽ chia nhá. Đó chính là bốn câu này. Được không ạ? Sẽ là bốn câu này. Đó. Sau đó là 5 câu này. Đây, sau đó là 5 câu này. Được không ạ? Sau đó là 5 câu này. Đó, 5 câu này nhá. Và cuối cùng là hai câu này. Đó. Ok chưa ạ? Thì đây sẽ là cái phần nội dung mà chị chia Tức là khi mà chúng mình phân tích thơ ấy Thì bao giờ các bạn cũng sẽ phải chú ý cho chị Nhá, là gì ạ? Là chúng ta sẽ chia nhỏ hơn cái đoạn thơ đó ra Và đương nhiên là những cái câu thơ này thì sẽ phải thể hiện một cái nội dung thống nhất Em nhá Giống như kiểu là mình phải gọi tên được ra Ví dụ như bốn câu thơ đầu thì cái cái gọi là gì ạ? Cái câu chủ đề của nó là gì? Ok không ạ? Chị nghĩ là bài thơ nói với con của nhà thơ Y Phương ấy, cũng là một trong số những cái bài thơ mà rất là trọng điểm. Phải không ạ? Rất là dễ để cho vào đề thi vào 10. Thế nên thành ra là các bạn cũng nên chuẩn bị những cái kiến thức chi tiết nhất cho cái bài thơ này và kể cả là những cái phần văn bản khác nữa các em nhé. Thế thì chị đã chia cho các bạn là 4, 5 và 2. Đúng chưa? Thế thì bốn câu đầu chúng ta sẽ gọi tên nội dung là gì đây? À, các bạn nhìn vào trong cuốn này là các bạn sẽ biết luôn nhá. Đúng không ạ? Bốn câu thơ đầu nội dung của mình là gì đây ạ? Nào các em? Các bạn có nhớ không nhỉ? Bốn câu thơ đầu nội dung của mình là gì? Nào, bốn câu thơ đầu nội dung của mình là gì đây ạ? À, Chị Hiên đã thể hiện rất rõ ở đây rồi đúng không nào? Đó chính là con lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Phải không ạ? Sau đó sẽ thấy này, năm câu tiếp. Bên cạnh là con lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ thì con còn được lớn lên trong sự nuôi dưỡng đùm bọc của quê hương. Đúng không ạ? Và sau đó đây hai câu cuối Đó là gì đây? Đó là đứa con ra đời là niềm mong mỏi Là kết quả của hạnh phúc Thế nên À cha mẹ đã nhìn con mà Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời Đó các bạn sẽ chú ý nhá Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi phân tích để làm rõ nha Thanh Bảo ơi đây là cái cuốn tài liệu mà em sẽ nhận được miễn phí Tặng cho em miễn phí khi mà em đăng ký khóa học chạy văn nhé Là một cái khóa học tổng ôn cuối cùng của học văn chị Hiên Dành cho các bạn 2K8 trong năm nay Và chị nói luôn là ưu đãi về học phí cho khóa học này Thì chỉ còn duy nhất ngày hôm nay nữa thôi Còn từ ngày mai Tức là từ 00 giờ ngày mùng 9 tháng 4 là cái học phí sẽ về mức học phí cũ Đấy, thế nên là thành ra là bạn nào mà đang muốn tìm một cái khóa học tổng ôn lại toàn bộ kiến thức, chuẩn bị một cái tinh thần tốt nhất thì các em hãy đăng ký khóa này. Được không ạ? Đầy đủ luôn. Rồi hôm nay em đăng ký còn kịp không? Em ơi, kịp. Có nghĩa là mai em đăng ký cũng được. Chỉ là nếu như ngày mai em đăng ký thì học phí sẽ trở về mức cũ và sẽ không còn ưu đãi nữa thôi. Đấy thế nên nếu như bạn nào mà bây giờ vẫn đang mông lung trong kiến thức văn này hay là kể cả mình đã yên tâm về kiến thức văn rồi nhưng mình vẫn muốn tìm một cái khóa học để mình tổng ôn lại toàn bộ kiến thức để mình gọi là chuẩn bị sẵn sàng nhất cái tinh thần để bước vào cái kỳ thi vào 10 sắp tới thì các em có thể tham khảo cái khóa học nước rút cuối cùng này của học văn chị Hiên nhá. Ok chưa nào? Thì đây là cái tài liệu tặng miễn phí cho các bạn. Đây ạ, các em nhìn này. Tài liệu khóa học chạy văn mà tặng miễn phí cho các bạn khi mà các bạn đăng ký cái khóa học này nha à, Đây là một cái khóa học trở thành gọi là truyền thống của học văn chị yên qua các năm rồi Nên là các em hoàn toàn có thể tin về có nghĩa là các em hoàn toàn có thể đặt niềm tin về cái chất lượng của khóa học cũng như là mình sẽ có thể có được một cái sự bứt phá rất là lớn nếu như mình thực sự tập trung tham gia trong cái khóa học này ok chưa ạ rồi, thế thì một xíu nữa các em có thể chủ động nhắn tin về cho các anh chị admin để các chị anh chị admin có thể tư vấn cho các em nhé. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại để nhìn xem về cái phần phân tích của khổ thơ thứ nhất này trong bài thơ nói với con của nhà thơ Y Phương. Ok chưa ạ? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, chúng ta có bốn câu thơ đồng Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Thì ở đây chúng ta có một cái phần hướng dẫn phân tích cho bốn câu thơ này như sau. Thứ nhất, bằng những hình ảnh cụ thể, bốn câu thơ đầu đã tạo được không khí gia đình đầm ấm, tràn đầy tiếng nói, tiếng cười, niềm hạnh phúc của cả cha, mẹ và con. Từng bước đi chập chững của con đều được cha mẹ mong chờ. Người cha muốn nhắc nhở đứa con nhớ và hướng tới tình cảm gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng con trưởng thành. Được không ạ? Hình ảnh mà chúng ta hình dung ra ở đây Đó chính là gì? Đó chính là hình ảnh một cái đứa bé Đang chập chững bước đi những cái bước chân đầu tiên Đúng không ạ? Trong cái gì? À trong cái sự cổ vũ của cha và mẹ Trong cái tình yêu thương của cha và mẹ Đúng không nào? Trong cái tình yêu thương của cha và mẹ Và chúng ta thấy rằng là hình ảnh bước chân Chân phải, chân trái Tới cha, tới mẹ Đúng không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng một cái không khí gia đình đầm ấm, tràn đầy tiếng nói, tiếng cười, niềm hạnh phúc. Và từng bước đi của con đều là gì ạ? Đều ẩn chứa trong đó là cái điều mong chờ của cha của mẹ. Và người cha muốn nhắc nhở đứa con về tình cảm gia đình bởi vì gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng con trưởng thành, là nơi con sinh ra, là nơi con sẽ lớn lên, đúng không ạ? Thế nên chúng ta sẽ chú ý nhá. Chúng ta thấy rằng là nhận xét về nghệ thuật thì cái nhịp thơ 2 3 của bốn câu thơ cùng với những từ ngữ như chân phải, chân trái, một bước, hai bước, tới cha, tới mẹ, tiếng nói, tiếng cười vừa diễn tả được bước đi chập chững của đứa con, vừa diễn tả được tình cảm nâng niu, chở che của cha mẹ. Được không ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Và ở đây các bạn có thể thấy đó chính là chúng ta có cái gì đây ạ? À? à, chúng ta có à, đó là gì ạ? À chúng ta có ở đây đó là ờ, năm câu thơ tiếp theo với hình ảnh con còn được lớn lên trong cái sự nuôi dưỡng đùm bọc của quê hương. Các bạn thân mến, trong một bài thơ mang tên là bài học đầu cho con, tác giả Đỗ Trung Quân đã từng viết rằng quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là hình ảnh của mỗi gì ạ? Cuộc đời của mỗi người trong cái quá trình sinh ra và lớn lên không chỉ gắn liền với gia đình mà còn gắn liền với gì ạ? À, mà còn gắn liền với cả quê hương nữa. Vùng đất mình sinh ra nữa, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta cũng thấy rằng là bản thân nhà thơ Y Phương cũng đã truyền tải điều đó vào trong những tiếng thơ của mình qua năm câu thơ trong khổ thơ thứ nhất này. Người đồng mình yêu lắm con ơi, đan lờ cài nan hoa, vách nhà ken câu hát, rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Đúng không ạ? Một cái cách gọi thật là thân thương. Đó là cái cách gọi gì nào? Đó là cái cách gọi người đồng mình. Người đồng mình là gì ạ? Người đồng mình là người vùng mình, là người miền mình, có thể hiểu cụ thể là những cái người cùng sống trên một miền đất, trên một quê hương, cùng một dân tộc. Và đây là một cái cách gọi đầy thân thương, chân thành và giản dị của tác giả về gì ạ? Những cái con người mà cùng bản làng với mình, đúng không nào? Gọi là người đồng mình đấy. Một cái cách gọi sao mà thân thương thế Một cái cách gọi sao mà gần gũi thế Đúng không ạ? Và các bạn ơi chúng ta thấy rằng người đồng mình được nhà thơ Y Phương miêu tả với những cái gì ạ? Với những cái lời thơ để chúng ta thấy được rằng con người của quê hương mình không chỉ cần cù, chăm chỉ lao động mà còn tài hoa, còn khéo léo, đã gửi gắm cả tâm hồn, cả tình yêu lao động và những việc làm, những sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Được không ạ? À? Đan lờ cài nan hoa mà, vách nhà ken câu hát mà. Và chúng ta thấy rằng là con sẽ lớn lên trong những câu hát, trong nhịp sống và trong một cái công cuộc lao động rất chăm chỉ của người đồng mình. Được không nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị Hiên nhé. Được không nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị Hiên nhé. Ở đây chúng mình có thể thấy đó là gì ạ? Hãy nhớ, trước tiên ở năm cái câu nai thơ này, thì đó là một cái cách gọi rất là thân thương. Đúng không ạ? Đó là một cái cách gọi rất là thân thương. Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Bằng một cái cách gọi như thế, chúng ta thấy được một cái một cái tình cảm gắn bó giữa gì? Giữa đứa trẻ và những người cùng quê hương với mình. Đúng chưa ạ? Bên cạnh đấy thì với hình ảnh của những con người ở quê mình rất là đẹp đẽ thì rừng núi quê hương mình cũng đẹp và thơ mộng lắm qua lời viết của Y Phương với câu thơ Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Rừng núi quê hương mình đẹp và thơ mộng với hình ảnh của những cánh rừng bạt ngàn, với hình ảnh của hoa rừng thơm mát, đúng không ạ? Và con người quê hương mình cũng sống tình nghĩa, biết sẻ chia con đường cho những tấm lòng. Chính vì vậy mà cha muốn con biết rằng con không chỉ được lớn lên bằng tình yêu thương của cha mẹ mà con còn được lớn lên và trưởng thành giữa thiên nhiên tươi đẹp của quê hương mình trong một dân tộc giàu bản sắc văn hóa và cũng giàu tình nghĩa giữa con người với con người. Các bạn chú ý giúp cho chị nhá. Thì đấy là năm câu thơ tiếp theo. Sau đó thì chúng mình sẽ có hai cái câu thơ tiếp. Được không ạ? À? Chúng ta lại có hai câu thơ tiếp. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới. Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Có thể thấy là gì nhỉ? Ngày cưới là khởi nguồn của hạnh phúc. Đó cũng là xuất phát của tình yêu thương trong gia đình. Và gia đình chính là cái nôi êm ấm, nâng đỡ cho tâm hồn mỗi con người. À, cha luôn mong nhớ, cha mong là con sẽ luôn nhớ. Luôn nhớ rằng là con được lớn lên trong tình yêu trong sáng và hạnh phúc của cha mẹ và tình yêu thương của cha mẹ sẽ trở thành cái điểm tựa và động lực cho con trên bước đường đời đó thì các bạn sẽ chú ý nhá cái quá trình mà chúng ta phân tích một cái đoạn thơ sẽ là như thế đó là chúng ta sẽ phải phân nhỏ hơn về cái bố cục được không ạ chúng ta sẽ phải phân nhỏ hơn về cái bố cục chứ không phải là ngay lập tức chúng ta vứt cả một cái đoạn thơ lên đâu ạ hãy nhớ điều đấy cái việc mà chúng ta cần làm đó là chúng ta cần phải phân nhỏ bố cục sau khi phân nhỏ bố cục xong thì chúng ta mới đi vào tìm chủ thể trữ tình này Chúng ta sẽ đi vào tìm những cái hình ảnh này Những cái biện pháp tu từ này Cách sử dụng từ ngữ này Gieo vần này Nhịp điệu trong bài thơ này Thì đấy sẽ là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm khi phân tích thơ các bạn nhé Tương tự như vậy với tất cả những cái bài thơ khác ở trong cái cuốn này Các bạn hoàn toàn có thể chủ động học bằng cái cuốn này rất là hiệu quả Được không ạ? À? Và hãy nhớ nhá, đây là cái cuốn tài liệu dành riêng cho các bạn trong khóa học chạy văn và ngày hôm nay sẽ là ngày ưu đãi cuối cùng của cái khóa học này Nó sẽ khác một chút xíu nhá Đó là ở cái cuốn này thì đến phần cuối chúng ta sẽ có một cái phần Đây ạ à, Phương pháp các em ạ à. Đó Đây ạ, à, ví dụ như ở đây là phần uh, kiến thức tiếng Việt chẳng hạn Có nghĩa là đây là một cái cuốn rất là toàn diện luôn ý nhưng mà các em ơi, cái vấn đề nằm ở chỗ là sẽ là một cái cuốn tài liệu mà chúng mình dùng cho các bạn ở trong khóa học chạy văn nhá. Được không nào? Ok chưa ạ? Sẽ là một cái cuốn tài liệu dành cho các bạn khi các bạn tham gia trong khóa học chạy văn nhé. Ở đây mình còn có cả kiến thức tiếng Việt luôn này. Được không ạ? Mình còn có cả kiến thức tiếng Việt luôn đây. Và các bạn có thể sử dụng những cái kiến thức này để các bạn trả lời cho những cái câu hỏi ở trong phần đọc hiểu á bởi vì các em biết rằng là để có thể trả lời được những cái câu hỏi trong phần đọc hiểu thì cái phần kiến thức tiếng Việt những cái đơn vị kiến thức tiếng Việt cũng là cái phần rất là quan trọng đúng không? Thì ở trong này chúng ta sẽ có những cái nội dung về biện pháp tu từ này, về các kiểu câu này, à, về à, thành phần trong câu này, các phép liên kết này, phương thức biểu đạt này, thao tác lập luận này. Đó, Đấy, đấy sẽ là những cái nội dung về các cái đơn vị kiến thức tiếng Việt. Ngoài ra thì mình còn có cả phần về nghị luận xã hội nữa. Trong cuốn này sẽ bao gồm 4 phần nhá, như Quỳnh nhá. Phần đầu tiên sẽ là hệ thống lại kiến thức toàn bộ các văn bản. Phần thứ hai là phương pháp làm nghị luận văn học theo dạng đoạn văn và bài văn. Phần thứ ba là phần nghị luận xã hội theo đoạn văn và bài văn và phần thứ tư là phần các kiến thức về tiếng Việt là các cái kiến thức phục vụ cho phần đọc hiểu để các bạn cũng có thể chủ động tìm hiểu nhé. Ok chưa ạ? Thì ở đây các em ơi, chị sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số những cái thông tin. Các bạn đợi chị một chút xíu. Chị sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái thông tin nhé. Được không ạ? Chị sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái thông tin về cái khóa học chạy văn này. Ồ, đợi chị một chút xíu ạ. Chị chị đang nhầm lại. Đây nhá, các bạn đợi chị một chút. Chị sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái thông tin về khóa học chạy văn này trong cái buổi ngày hôm nay. Bởi vì như chị Hiên đã nói á Đó là chỉ còn có ngày hôm nay nữa thôi Là chúng mình sẽ kết thúc cái ưu đãi cho cái khóa học này rồi Nên thành ra nếu như mà chị thấy các bạn chưa biết đến cái khóa học này Thì chị cũng thấy rất là tiếc Đây các em có thể nhìn thấy á Đây chính là cái bìa ấn phẩm của khóa học chạy văn nhá Các em nhá Thì cái khóa học này sẽ dự kiến khai giảng vào ngày 16 tháng 4 Được không ạ? À? Chúng ta sẽ học cái lịch đó là 20 giờ 30 tối thứ ba, thứ sáu và chủ nhật qua cái phần phát trực tiếp cùng với giáo viên. Và các bạn sẽ chú ý là một cái buổi học của chúng mình thì sẽ thường kéo dài khoảng 2 tiếng nhá. Có nghĩa là sao ạ? Đây sẽ là một cái khóa học các bạn hiểu một cách đơn thuần. Đó là chúng ta sẽ tổng ôn lại toàn bộ kiến thức để chuẩn bị tốt nhất trước khi mà chúng mình đến với cái kỳ thi đây ạ. Đây chính là hình ảnh của ấn phẩm nhá được không ạ? Chính là cái cái lõi, cái lõi mà chị vừa cho các bạn xem đấy, đây chính là hình ảnh của ấn phẩm. Và đây sẽ là cái ấn phẩm mà các bạn sẽ được tặng kèm khi mà các bạn đăng ký cái khóa học này. Và chị nhắc lại một lần nữa <laughs> Đó là hàng ngày hôm nay, sau ngày hôm nay Thì sẽ chính thức kết thúc cái ưu đãi cho khóa học chạy văn Và ngày mai thì các em vẫn có thể đăng ký được Chỉ có điều là chúng ta sẽ phải gì ạ? À, chúng ta sẽ phải đóng một cái mức học phí cao hơn thôi nên là chị nghĩ là bây giờ vẫn còn đủ thời gian để các bạn cân nhắc Không nhất thiết là các bạn phải chuyển học phí ngay ngày hôm nay Nhưng mà các bạn sẽ đăng ký để chúng mình giữ cái slot được giảm học phí Sau đó ngày mai, ngày kia, miễn là trước ngày khai giảng các bạn hoàn thành học phí là ok Thì đây sẽ là cái cuốn tài liệu của khóa chạy văn mà dành tặng cho chúng mình nhá các em nhá các bạn thấy không ạ? Cuộc đua văn học đấy Và cái cuốn này thì bao gồm 4 phần giống như chị đã trao đổi rồi Phần đầu tiên là À, cái phần để giúp các bạn nắm bắt lại về kiến thức của toàn bộ các tác phẩm Phần thứ hai là phương pháp viết nghị luận văn học dạng đoạn văn và bài văn. Phần thứ ba là phương pháp viết nghị luận xã hội dạng đoạn văn và bài văn. Và phần thứ tư là các đơn vị kiến thức tiếng Việt nhé. Ok chưa ạ? Thì chính là cái cuốn này đấy ạ. Là cái cuốn mà các bạn được tặng đấy ạ. Được chưa nào? Thì đấy là một số những cái nội dung thông tin về cái khóa học này. Trong cái khóa học này thì sẽ dành cho học sinh toàn quốc được không ạ? Và mình sẽ học nghiên cứu một cái phương pháp học phù hợp với cấu trúc đề thi của nhiều tỉnh giúp cho các bạn dễ nắm bắt. Các bạn sẽ có thể gì ạ? À ôn lại toàn bộ kiến thức về đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học, cải thiện kỹ năng, à, cải thiện nâng cao kỹ năng làm bài. Được không ạ? Với một cái cuốn tài liệu được tặng kèm và sẽ được giải đáp mọi cái thắc mắc trong cái quá trình mà khóa học diễn ra. Đấy thì đấy là một số những cái thông tin để cung cấp thêm cho chúng mình và chúng mình cũng sẽ cân nhắc xem là chúng ta có nên đăng ký cái khóa học này hay không các em nhé các bạn ơi các bạn có bất cứ câu hỏi gì về khóa học này hay là về cái cuốn tài liệu này thì các em có thể để lại đây để chị sẽ giải đáp cho chúng mình trong cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nha và chị nhắc lại một lần nữa là sau ngày hôm nay thì cái ưu đãi về học phí sẽ chính thức đóng lại và đương nhiên là các bạn vẫn có thể các em vẫn có thể đăng ký cái khóa học này bình thường chỉ có điều là chúng ta sẽ phải bỏ ra một cái mức học phí cao hơn thôi Nên chị rất hy vọng là các bạn sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu Và nếu như các bạn cảm thấy rằng cái khóa học này phù hợp với các em Thì các em hoàn toàn có thể chủ động ngay lập tức đăng ký để giữ chỗ Và được hưởng cái ưu đãi trước khi mà cái ưu đãi này sẽ kết thúc vào buổi tối ngày hôm nay các em nhé Ok không nào? Được không ạ? À? Thì chị rất là hy vọng rằng là các bạn sẽ dành một chút thời gian và nhanh chóng dinh ngay cái cuốn tài liệu này về nhá danh nhanh chóng dinh ngay cái cuốn tài liệu này về bởi vì chị nghĩ rằng đây là một trong những cái cuốn tài liệu mà cực kỳ là bổ ích với các bạn chị nghĩ là như vậy cực kỳ bổ ích với các em được không nào trên tinh thần như thế nhá còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng lại phần phát trực tiếp tại đây chị hiên sẽ sớm quay trở lại cùng với các bạn trong một cái phần phát trực tiếp gần nhất để cung cấp cho các bạn những cái phần kiến thức ngữ văn tiếp theo để chúng mình có thể cùng với nhau à, à chuẩn bị tốt nhất cho cái kỳ thi vào 10 nhá được không nào nhanh chóng đăng ký khóa học gì ạ à? chạy văn cùng với chị Hiên ngay thôi để cùng với nhau tổng ôn lại toàn bộ kiến thức và chuẩn bị sẵn sàng nhất cho kỳ thi vào 10 sắp tới các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo nha. Bye bye các em.